thôi Sam Sammy kìa Sammy kìa Ờ ơi không không không không phải không phải không phải tôi tôi tôi tôi tôi nhận ra hắn rồi hắn ta không phải là sammy đâu hắn ta là là, là tên giả mạo á ủa, ủa? Ê, sammy kìa à, chết rồi hình như sammy không nghe mình nói bạn ơi ôi trời ơi cái tên đáng ghét này tại sao ngươi dám nhốt sammy của ta ở bên dưới hả à, cái tên đáng chết này cái tên kia <laughs> bộ đồ đó Bộ đồ đó chỉ có thể là phù thủy ác ám thôi Mấy cái con zombie của ngươi thì làm được gì bọn ta chứ Tưởng thế nào Hóa ra là phù thủy ác ám cũng chỉ có nhiêu đó thôi sao Các ngươi nghĩ đơn giản như vậy sao Các ngươi nghĩ không biết phép thuật à Xem đây Ui Ui trời Ui Trời ơi bạn ơi Phép thuật của hắn ta còn giỏi hơn bọn mình nữa chạy chạy ui ui trời ơi chừng coi chừng ui ui trời trời ơi ai ai ơi nấp nấp nấp nấp nấp nấp nấp nấp cày nấp cày ơi ui trời ơi bạn ơi <laughs> mày nhóc đâu rồi ra đây nhanh lên Ôi trời ơi Kai ơi giờ sao đây Kai <laughs> Không lẽ tôi sẽ phải tiêu đời sao Xin lỗi ba mẹ Xin lỗi em trai em gái <laughs> Trời ơi Kai ơi bây giờ không phải là lúc để khóc đâu Thôi giờ ông cứ đứng đây ông ông khóc một hồi tí nữa Hắn ta tìm ra bọn mình hắn ta giết bọn mình luôn á Trời ơi mấy bạn ơi Cái tên phù thủy hắc ám đây nè cái cái cái cây gậy của hắn mạnh hơn bọn mình mấy bạn ơi cây gậy của bọn mình á chỉ trưởng được ánh sáng như thế này thôi còn cây gậy của hắn đó nha thì có thể trưởng được nguyên cái đầu lâu mà còn có chất độc trong đó nữa dính một cái thôi là là chỉ trong vòng vài vài tiếng thôi bọn mình sẽ chết đó cay ơi giờ sao đây ta giờ sao đây để, để để để để tôi suy nghĩ để để để tôi suy nghĩ à, à đúng rồi cay cay tôi hỏi ông này nha à, ông có biết phép dịch chuyển không phép dịch chuyển à biết trời ơi biết dịch chuyển đúng không ờ bây, bây, bây giờ bây giờ tôi mới nghĩ ra một cái, cái ý này rất là hay nhưng mà chúng ta cần cần phải có hai người thì mới mới mới mới có thể tiêu diệt được hắn bây giờ nha ông hãy làm theo cái cách này của tôi nè hiểu không Ủa? hiểu hiểu được á ý kiến hay á được được được được rồi ok ok quyết định vậy nha rồi bây giờ cai mau mau dùng phép dịch chuyển đi nhanh lên được rồi ông nhớ làm đúng theo kế hoạch nha ok bà là bà là yeah. rồi ok dịch chuyển mất tiêu rồi đúng không à, rồi được rồi các bạn ơi cairon đã dịch chuyển rồi Bây giờ tới lượt mình Mình phải làm mồi nhữ mới được đâu rồi Ê, à. ê, cái tên à, phù thủy hắc ám kia có giỏi thì tấn công ta đi à. ui, ui, ui, né né nè ui né nè ấy à, ấy à. né né né bạn ơi ok ok sắp sắp sắp được rồi à, chuẩn bị nha cài ơi chuẩn bị nha chuẩn bị nha một hai ba thời cơ đến rồi ra tay đi yeah. Dạ, yên tâm đi, có tôi rồi à, Tên phù thủy hắc ám Chết đi Cái gì này Tại sao thằng nhóc kia lại ngay sau lưng ta Cái tên phù thủy hắc ám kia Ngươi thấy bất ngờ lắm đúng không hả Ngươi vẫn chưa hiểu lý do vì sao Kairon đứng đằng sau lưng ngươi đúng không nào Vậy thì để ta nói cho ngươi biết nha Vừa rồi ta đã bảo Kairon sử dụng phép dịch chuyển Để dịch chuyển đến đằng sau lưng ngươi và sau đó ta đã chạy ra trước mặt ngươi để làm mồi nhữ Ngươi đang mãi mê tấn công ta thì Kairon đã dịch chuyển đến đằng sau lưng ngươi rồi Và thời cơ lúc ngươi không đề phòng Kairon đã sử dụng một thanh kiếm để tấn công ngươi <laughs> Bây giờ á thì ngươi đã bị nguyên một cây kiếm xuyên qua người như thế kia Thì làm sao mà sống nổi nữa hả Các ngươi, các ngươi dám làm thế sao Tại sao lại không dám chứ Chúa tệ bóng đêm Sẽ không tha cho các ngươi đâu Ui Trời hắn ta tan biến rồi cay ơi Ôi trời ơi Đáng sợ dữ Ôi, trời Ôi, ơi các bạn ơi. tiêu gì được hết trời ơi tôi cứ tưởng là kỳ này là tôi bị hắn ta giết chết nhưng mà may mà mình thông minh á bạn mình tiêu gì được hắn rồi ôi cay ông có sao vậy ờ, không sao đó nhưng mà may á là có cái kế hoạch của ông á chứ nếu không á tôi biết là tôi có về được gặp ba mẹ không nữa <laughs> yên tâm đi có tôi ở đây là không không có ai làm hại được ông đâu có tôi ở đây mà tôi đã lỡ kéo ông vô chuyện này thì tôi phải có trách nhiệm bảo vệ cho ông chứ cho nên là yên tâm ờ, ờ mà khoan từ con con con con sammy nữa đúng rồi còn sammy nữa quên mất quên mất trời ơi sammy ơi ờ, trời cái cái cái hàng rào này chắc quá vậy giờ sao qua được à, để để tôi dùng gậy phép thuật tôi trưởng đó ok ấy ấm lá sư ha ơi ha ha ừ, ok ok rồi vỡ rồi vỡ đi, đi vô vô vô cái vô vô vô vô ồ ồ sam ơi sam sammy ơi ừ à, ôi trời Ôi, ờ? Sam ơi, bà có sao không vậy? Sao sao tôi nhìn bà tội nghiệp quá vậy Sam? Bà, bà có bị gì không vậy? tôi không sao mà, tôi biết thế nào ông tới cứu tôi mà. <laughs> Ờ, bà bà yên tâm đi tôi tôi đã đến thế giới phép thuật rồi tôi học phép thuật rồi vậy là tôi tôi sẽ bảo vệ được được cho bà mà bà yên tâm nha ờ, tôi tôi tôi lo cho bà lắm luôn á bà bà biết không ạ ờ. cảm ơn phong là cứu tôi nha à, <coughs> yên, yên tâm đi à, sam sam ơi Ủa? Sam Ôi trời Kai ơi Sam bị ngất xỉu nữa rồi nè Ủa, trời. Tôi bị ngất xỉu rồi Giờ giờ sao cai ơi ở trong trong trường học mình có có có phòng bệnh viện không vậy có chứ, trời ơi, bây giờ á đừng có nói nhiều nữa, mau chóng dẫn Sam về trường học đi, chứ đây nguy hiểm lắm á. À, rồi rồi ơi trời ơi Sam ơi bà bà bà đừng bà, bà đừng có có bị gì hết nha, tôi tôi lo cho bà lắm luôn á. Cuối cùng thì mình cũng đã giải cứu được Sammy rồi mọi người ạ. À. Nhưng mà Sammy vẫn còn đang bất tỉnh. Không biết là Sammy có bị gì hay không nữa đây, mình lo quá. Ông ơi, Ông đừng có lo nha Bà Sammy này á Bà chỉ bị vết thương ngoài da thôi Với lại cũng không có ảnh hưởng tới tính mạng đâu Bây giờ bà đang ngất xỉu rồi cho nên là ông cũng đừng có lo quá ừ, Tôi biết là như vậy Nhưng mà tôi không hiểu sao mà Trong lòng tôi cứ như là đang bị lửa đốt vậy đó Tôi tôi cảm thấy lo lắng quá à. Ủa bà Sam ơi Bác sĩ tới chưa vậy Hả? Uhm, theo những gì mà tôi quan sát được thì Sammy hiện tại đang trúng một loại nọc độc của phù thủy hắc ám nên bác sĩ bình thường không thể chữa giúp Sam được đâu. Hả? À? bây giờ Sammy bị bệnh Bị trúng độc Mà ngay cả bác sĩ mà cũng không giúp được Thì thì thì bây giờ liệu rằng ai mới có thể chữa bệnh được cho Sam đây Giờ giờ phải phải làm cách nào đây Sim Với bệnh của Sam thì chỉ có những người giỏi phép y thuật Mới có thể giải hóa lời người này thôi ừ. Phép y thuật á Phép y thuật có nghĩa là những cái người mà họ dùng phép thuật để chữa bệnh á Đúng rồi á à, Vậy thì trong trường mình có ai giỏi về phép y thuật không? Ờ, pháp y thuật, phép y thuật. À, đúng rồi, hình như tôi có quen một cô giáo trong trường mình giỏi về pháp y thuật á. À, có hả? Ờ à, vậy vậy vậy vậy vậy thì ừ. bây giờ bây giờ sim sim mời mời cái cái cái cô giáo đó đến đây chữa bệnh cho cho cho cho Sam được không? Ừ, được được. Vậy ông đợi tôi một chút nha. à, ừ. ok ok ok. Vậy là cuối cùng cũng có người có thể chữa bệnh được cho Sam rồi Sam ơi Yes à, Sim bây giờ kìa Ủa, Sim ơi cô giáo đâu đây, cô giáo tới nè, cô ơi <clears throat> Giới thiệu Ủa? ba người Đây chính là cô giáo y thuật trong trường học phép thuật của mình đó Đây là cô giáo dạy y thuật á Ủa khoan khoan Sim ừ. bạn có nhầm gì không vậy? Ê, cay cay cay, tôi nói ông nghe nè Sao nhìn cái cô giáo này tôi thấy hơi lạ lạ cay ơi Tính ra là thầy cô ờ. giáo trong trường này á Ai cũng lớn tuổi hết rồi Mà sao cô giáo này nhìn có vẻ còn trẻ quá ta Cứ như là mới 18 tuổi vậy á ôi tính ra anh nhìn nó trẻ ngang bọn mình luôn á ừ. mà nhìn vừa xinh nữa xinh như thiên thần vậy hai ông nói cái gì vậy trời cô già y thuật này được bảy mấy tuổi á hả cái gì ơi. cái gì 70 tuổi rồi á Ủa mà khoan Tính ra là 70 tuổi là phải nhìn già lắm mà chứ Sao cô giáo này nhìn có vẻ trẻ đẹp quá vậy Ông quên sao Bởi vì đây là cô giáo y thuật Nên cô có thể chế tạo được thuốc gọi là trẻ mãi không già à thì ra là vậy ủa mà mà mà khoan bây giờ bây bây giờ ờ, mình mình mình mình phải xưng hô sao trời bảy chục tuổi mà nhìn trẻ quá giờ mình nên kêu bằng chị hay là nên kêu bằng bà giờ cay à, th thôi mình cứ kêu bằng chị đi ha để cho cô cảm giác là cô được trẻ ra à, đúng không chị à, dạ ờ mà khoan từ kêu thầy cô bằng chị là hơi hổ mới nha cay không được được mình gọi là à, thầy à, cô hàng hoàng đi dạ dạ em ờ, em mời cô vào chữa bệnh cho sam giúp em cô ơi đâu đâu đâu để ta xem bạn nữ này đang bị như thế nào nào à dạ dạ cô ơi à, bạn bạn của em á cô hiện tại là đang bị trúng độc của phù thủy hắc ám á cô mà mà bị bất tỉnh rất là lâu luôn rồi vẫn chưa tỉnh dậy nữa bây giờ cô có cách nào giúp bạn ấy chữa bệnh được không cô hmm, theo ta kiểm tra sơ bộ thì bạn nữ này chúng phải một loại chất độc gây bất tỉnh và loại này thì không dễ chữa đâu nha hả vậy thì bây giờ có cách nào để để để chữa bệnh cho bạn ấy được không cô cách nào cũng được dù là bây giờ là xuống biển hay là lên núi nhảy vô núi lửa em cũng làm nữa miễn là có cách nào giúp em có thể chữa bệnh cho bạn ấy là được rồi trời ơi em cứ bình tĩnh bình tĩnh thôi yên tâm loại độc nào cũng có thuốc giải cả tuy nhiên á để có loại thuốc giải này cần những loại cây quý hiếm nên nhiệm vụ của em á là đi hái nó cho ta nha Ờ, hái thuốc về để mình có thể làm thuốc chữa bệnh cho Sam hả cô? Đúng vậy. À. Là em có muốn chữa bệnh cho bạn gái này không? À, dạ dạ dạ được được chứ à, dù là cái cây thuốc đó nó hiếm đến cỡ nào thì nó nó quý đến cỡ nào dù là nguy hiểm thì em em em cũng quyết tâm em tìm về được à, giờ bây giờ cô chỉ cần cho em biết thuốc là ờ, thuốc gì là được rồi được và em đi theo ta Wow, trời ơi mấy bạn ơi Mấy bạn có biết là Phong mới vừa kiếm được gì không mấy bạn Mấy bạn nhìn nè Ở bên cái hòn đảo bên kia Phong thấy có một cái cây nhìn rất là lạ luôn bạn ơi Cái cây này á, nó có những cái lá màu xanh dương và nhìn nó chuyển động luôn kìa, nhìn rất là lạ luôn Có khi nào đây chính là cái cây đại vương mà mình đang tìm kiếm không các bạn à, Nhiều khi là đúng là nó rồi các bạn Thôi bây giờ mình sẽ thử mình qua bên đó nha Bây giờ mình sẽ dùng chổi bay nè để mình bay qua nó nha các bạn nha à, Cái hòn đảo bên đây nó cũng kế bên trường học mình luôn các bạn ơi Ok, à, ôi trời trời xong té xuống nước luôn rồi à, à, Wow, trời ơi bạn nhìn nè Trời ơi mấy bạn coi nè ở trên cái cây này nó có những cái lá à không cái này cũng không phải là lá nữa bạn ơi cái này là những cái chữ hả ta mấy bạn coi nè có những cái chữ nó rơi rơi rơi rơi rơi xuống nè bạn trời ơi nhìn đẹp quá à cái cây này đẹp quá mấy bạn ơi à. <laughs> ủa gì vậy ờ, mấy bạn ơi mấy bạn có nghe cái tiếng vô mấy bạn rõ ràng là ở trên cái hòn đảo này là có mỗi một mình mình thôi mà làm gì có ai nữa mà sao mình nghe có cái tiếng cười vậy ta Ủa? Chào cậu bé. Ủa? Hình như là có ai mới chào mình thì sao các bạn ơi Ủa, Ủa à, à, ông ơi Ông là ai vậy Rõ ràng là tôi thấy ai trên hòn đảo này đâu Ông ở đâu vậy Sao tiên tà đèn ở ngay sau lưng của ngươi đây vậy Sau lưng tôi á Ủa Đằng sau lưng tôi là là cái cái cái cây mà Là gì có ai Trời, trời ơi bạn ơi Cái cây này nó có hai con mắt luôn đó bạn Ủa Ủa Trời trời à, trời nó biết chớp mắt luôn kìa các bạn các bạn coi nó chớp mắt kìa các bạn rồi ủa chào cậu bé ông... cậu bé đến đây có việc gì vậy hả ủa à, ông ơi ông là một cái cây biết nói chuyện hả ta đã ở đây được mấy ngàn năm rồi cho nên ta đã có thể học được cách để nói chuyện như một con người bình thường wow Hóa ra là ông là một cái cây biết nói chuyện sao Trời ơi trời ông còn biết chớp mắt nữa kìa Wow Ui trời à, Ông ông ơi Ông cho tôi hỏi là Ông có phải là cây đại vương trong truyền thuyết không Ta chính xác là cây đại vương đây Ngươi kiếm ta có việc gì không hả cậu bé Wow Thì ra là ông là cây đại vương sao Hèn gì nhìn ông ngầu quá à Mà ở trên trên lá của ông còn có thêm mấy cái chữ gì giống như là phép thuật rơi xuống gì đó nhìn đẹp dễ sợ luôn á ông ơi à, à, đúng rồi à, thật ra là hôm nay là tôi có chuyện cho nên là tôi mới đến đây để kiếm ông á thì thì tôi tôi đang muốn muốn xin ông một ít lá để tôi có thể đem về để chế thuốc để có thể chữa bệnh cho bạn tôi được không chế thuốc sao đúng Cứu vậy người lá thì ta có rất nhiều ta có thể cho ngươi một ít à vậy hả trời ơi cả, cảm cảm ơn ông nhiều nha trời ơi may may may quá ông ông đúng là là là, là tốt bụng mà tôi tôi tôi tôi chỉ cần chỉ cần đúng một cái lá thôi được rồi tôi chỉ cần đúng một cái lá thôi để tôi chữa bệnh cho bạn tôi thôi là là là được rồi tôi tôi tôi cảm ơn ông nhiều nha cảm ơn ông nhiều à, vậy bây giờ à, tôi xin phép ông mà tôi hái một cái lá nha ok để coi coi chọn cái lá nào vậy ta à, ờ, lá ủa, ủa, ủa có tiếng của ai vậy ai đó hơi hơi hơi giật lại ngươi không được động vào cái lá này nào ủa cái gì vậy ở đâu ra một cái mầm cây bé tí tẹo nhảy tưng tưng tưng tưng ở trước mặt mình vậy trời ờ ủa trời cái mầm cây gì đâu mà nhìn nó vừa mập nó vừa lùn mà vừa xấu nó vậy ê cái mầm à. cây kia sao tự nhiên cản đường tôi tôi đang hái lá cây để tôi đem về chế thuốc cho bạn tôi tự nhiên cản đường tôi hả à, cái người xấu xí kia ai ngươi bảo ta là mầm cây xấu xí hả xin lỗi người ta chính là cháu của gọi là thần cây á nghe chưa nghe à, cái gì cháu của thần cây á ủa thần cây là ai ủa là cái ông này hả ủa ông ơi đây là cháu của ông á hả đúng vậy đây chính là cháu của ta đó hả cái gì đâu mà sao nhìn ông đẹp dễ sợ mà cháu ông nhìn nó vừa lùng vừa sao à, chết chết chết quên mấy bạn ơi người chết. nói cái gì ta quên mấy bạn ơi đây là cháu của ông thần cây mình mà kêu xấu tí nữa ổng không cho mình lấy lá cây là chết luôn á à, trời ơi Tôi chưa bao giờ tôi thấy một cái mầm cây nào mà nhìn nó dễ thương, nó đẹp như thế này luôn á trời Nhìn nó lùng lùng cute, phô mây que quá à, à, à, Bé mầm cây ơi, thôi bây giờ à, anh à, bận hái lá cây đem về chế thuốc cho bạn anh rồi Cho nên là anh không rảnh chơi với bé đâu Bé ra bé đi ra chỗ khác đi, cho anh hái mầm hái dạ. lá cây nha Thôi nãy vừa bảo ta xấu xí, giờ khen ta, người nói sao? Tránh ra, ha, ha, tránh ra, tránh ra ta trên đời này ghét nhất là con người Con người lúc nào cũng phá hoại cây cối Cũng tàn phá Làm cho tất cả các bé vật nghi của ta chết sạch Nên ta sẽ không để một con người dám đụng vào thần cây của ta đâu Tránh ra tránh ra Ủa ơi tính ra là cái lá cây này là cái lá cây của cây đại vương là của ông nội bé chứ phải của bé đâu mà mà bé bé cấm anh ủa với lại nha anh nói cho bé bé mầm cây nghe nè là trên đời này á cũng có người xấu người tốt đâu phải trên đời này ai cũng xấu đâu ừ, có những người á thì họ đi chặt phá rừng thiệt á nhưng có những người thì họ rất là yêu thiên nhiên họ trồng cây gây rừng luôn mà đó cho nên là đâu phải ai ai cũng xấu đâu đúng không ừ, ta không quan tâm ta không quan tâm con người mãi mãi là kẻ xấu xa chết ra à, chết ra à. trời, trời. Ừ. Trời ơi, cái mầm cây bé tí tẹo mà hung dữ dữ á trời Nè nha, bây giờ ta nói lại thêm một lần nữa rồi nha Nếu như mà không chịu cho ta lấy lá cây á Thì đừng trách ta nha, có con bé mầm cây kia Có tin là ta đem ngươi ta quăng cho gà ăn không hả? Hả? Ờ, trời ơi, ta sợ quá, à, ta thách người đụng được ta À, cái cây láo toét này <laughs> Đừng có ỷ là ông nội ngươi là cây đại vương Rồi cái đầu ngươi muốn nói gì nói nha Nhưng mà thôi, nếu như mà ngươi không cho ta thì thôi Bây giờ nè, ta ngồi ở đây luôn ta ngồi ở đây luôn đến sáng mai luôn đến một năm sau luôn ta vẫn ngồi ở đây đến khi nào mà ngươi cho ta lấy một ít lá thì ta mới ta mới rời đi chứ không ha ta ngồi đây luôn Ây, trời ơi cái cây này láo quá bạn ơi cái mầm cây bé tí tẹo nè tính ra là cây đại vương đã cho mình lấy lá rồi nhưng mà cái mầm cây này nó lại không cho mình ui bực bội vậy ta vậy thôi bây giờ ta ngồi đây luôn còn lâu tao mới đi đến khi nào cho ta rồi, rồi tao tao mới đi ngồi đây luôn <laughs> many many minutes later Ai, trời à trời tính ra là mình ngồi ở đây được mấy tiếng đồng hồ rồi á bạn mà cái mầm cây này nó vẫn còn ở đằng sau lưng nó nhảy tưng tưng tưng tưng nó không cho mình lại để mình hái lá cây mấy bạn ơi bực nó dễ sợ luôn á trời ơi nhưng mà à, sao mà đói bụng quá ta à mà khoan hình như là mình có đem theo bánh kem à đúng rồi đúng rồi trời mày quá mấy bạn ơi mình biết thế nào là mình cũng sẽ bị đói bụng cho nên là mình có mang theo một cái bánh kem để mang theo ăn nè ok Thôi, chắc là mình sẽ ăn trưa thôi chứ giờ cũng cũng chưa trưa rồi đó. Uhm. Wow, thơm quá. Hey. Ủa? Hả? Khơi, khơi, khơi. Ủa, cái gì mà thơm dữ vậy? Ủa, trời. Ủa, ê, cái tên con người xấu xí kia, cái thứ người đang ăn là cái gì vậy? Hả? Cái này hả? Cái này là bánh kem à. á. Ờ. Cái bánh kem thôi mà cũng không ờ. biết hả? Sao mà sao mà ngươi ngươi ngu quá vậy? Dạ tính ra từ trước giờ ta là mầm cây nhỏ mà ta chỉ biết uống nước thôi từ trước giờ ta chưa bao giờ ăn bánh kem luôn á thơm dữ ta thơm chứ sao không thơm trời ơi cái bánh kem này nè nha là nó được làm từ lúa nè trứng wow. gà nè rồi sữa nè đường nè bơ nè đó là, trên đây nè thấy không mấy cái chấm chấm đỏ đỏ nè là dâu tây wow. á cực kỳ ngon oh. luôn ờ tao à, cho xanh miếng đây hả à, cái gì Xin miếng hả? Thôi còn lâu nha ờ... Tính ra hồi nãy ờ. ta xin ngươi lá cây ngươi cho ta đâu Giờ tự nhiên xin bánh của ta Còn lâu đi ra cho khác đi ờ, ờ, trời, trời xin miếng thôi đi Không cho hả? Trộn cho thôi chứ À, ta không thèm đâu Ủa dạ thì không thèm không? Giờ à, bánh kem nhiều quá à, không không không ăn hết nè, không biết có ai ăn ăn ăn ăn chung với ta không ta. Không ai ăn thì chắc quăng xuống cho cho cho cá ăn nha ờ vậy thôi à, à, nếu mà người không ăn thì có phải cho tan chứ tiết kiệm đồ ăn chứ người làm gì phí phạm đồ ăn lắm <laughs> vậy luôn hả ngâm, ngâm. vậy luôn hả à, thôi được rồi à, à ừ. ta nhìn ừ. ngươi á vừa lùng vừa vừa bé tí tẹo hay ta nghĩ rằng là ngươi cũng không ăn được nhiều đâu thôi ta cho ngươi ăn miếng á miếng thôi nha <gasps> thiệt hả một miếng à ok ừ. miếng thôi âm nom nom nom nom nom à, ngon quá cảm ơn ngươi nhé nom nom nom nom nom nom trời trời trời trời ơi các bạn ơi mấy bạn có thấy gì không các bạn nhìn nó vừa nhỏ bé vừa lùn vừa nhỏ bé vậy mà sao nó ăn dữ người ta nó cắn có một cái thôi hết sạch cái bánh kem của mình luôn rồi quay quay quay cái mầm cây kia sao tự nhiên ăn hết bánh kem của ta vậy ủa thì ngươi bảo ngươi bảo cho ta cắn mà nhớ là cắn miếng của ta rồi đó Ê, ừ. trời ơi một miếng của ngươi bằng nguyên cái bánh kem của ta luôn á à, thôi, thôi, thôi được rồi vậy đi bây giờ nha à, ta cho ngươi ăn bánh kem rồi bây giờ cho xin ít lá nha trời dạ, trời dạ. <laughs> dạ, nó thần tượng nó đem cái bánh kem đấy ra xong người trao đổi với ta không có đâu về một cái Ủa? bánh kem thôi à? không có trời tính ra cho ngươi ăn rồi ngươi cũng không cho ta xin xin lá cây luôn hả gì mà ích kỷ vậy ui vậy thôi không cho thôi vậy chờ ta tiếp tục ta ngồi ở đây tiếp trời ngươi làm như là ngươi ngươi ngươi làm như là ngươi ăn hết đồ ăn của ta là là ta không có đồ ăn ta ăn vậy một tí nữa ta dùng phép thuật ta tự biến cái đồ ăn ta <laughs> bây giờ ta ngồi đây tiếp đến khi nào ngươi cho ta xin lá cây thì thôi ngồi đây ngồi đây mãi luôn Ok, cứ ngồi đó đây, tao vẫn đứng đây thôi dịp, dịp, dịp. <laughs> Ai, trời ơi mấy bạn ơi Bây giờ sao đây mấy bạn Cái mầm cây này nè Mình thấy thiệt luôn á Mình bực nó à Nó không cho mình xin lá cây Vậy giờ lá cây đâu ra để mình chế thuốc cho Sam đây Còn đúng thiếu mỗi một cái lá cây này nữa thôi á Là có thể là xong rồi đó Ai, Mà nó cũng không cho mình nữa Cái mầm cây đáng ghét này Ai, Giờ phải làm sao đây ta à, Trời ơi cái mầm cây kia Ngươi làm gì mà ngươi khóc lóc um sùm vậy Ta đang ngủ mà Ngươi không thấy hả Nè mấy con sâu đáng ghét nè Nó đang định ăn thịt ông nội của ta nè à, trời, ơi cái gì Cái gì mà tự nhiên ở đâu ờ, xuất hiện nhiều sâu quá vậy Ủa mà khoan Ủa tính ra là đây là cây cây thần mà cũng bị sâu ăn luôn hả gì kỳ vậy Trời ơi, cây thần cái cây thần như đây mấy mấy con sâu phép thuật nó có thể ăn được ông nội ta. Trời ơi. Trời ơi, có mấy con sâu thôi mà cũng khóc nữa Thôi được rồi ta đang nằm ngủ mà tự nhiên khóc lóc um sùm làm ta tỉnh giấc luôn rồi nè Thôi, để đây, ta sẽ xử lý mấy con sâu rồi cho Có mấy con sâu thôi mà làm gì khóc lóc vậy Tránh ra, tránh ra Ờ mà tính ra, <laughs> tính ra cũng đúng ha Nhìn ngươi còn còn nhỏ hơn mấy con sâu nữa Nhìn ngươi bé tí tẹo à, mấy con sâu còn to hơn ngươi nè Thôi, thôi, ngươi lo giúp ông lựa cho ta đi Rồi, rồi, rồi, để, để ta, để ta Ẩm, um, Shibu Hey, sức mạnh của lốc xoáy Ha à, sấy mấy con sâu bay lên trời luôn ghê không ghê không ghê không ghê không ghê không ghê không tôi biết diện tích vật luôn hả biết chứ sao không từ từ để ta tiêu diệt mấy con sâu cho ngươi coi đấy ok rồi ơi có mấy con nó sống dai quá bạn ơi nó vẫn chưa chết nè đây để mình sấy nó bay hết lên trời nha hơ bụp bụp bụp bụp đó mấy con sâu văng hết văng hết lên trời luôn đấy có mấy con chết queo nữa bạn ok hey à, mấy con sâu này đúng là sâu phép thuật đó bạn ơi bọn nó sống dai quá à. trời từ nãy giờ nó chết à. ở trên, trên kia hình như còn một con để ta luôn hơ để xuống Ôi, thì ra là có đến tận hai con chứ phải một con các bạn ạ à. này thì này thì sau này ôi trời trời ui cái con kia rơi xuống dưới coi ôi cái con trên kia nó không rơi các bạn ơi từ từ à, bây giờ sao ta à, đúng rồi chở bay chở bay để để ta ta dùng chở bay ta bay lên à trời con sau này ngươi không chịu đi xuống đúng không này thì không chịu đi xuống này. ta sấy cho ngươi bay lên trời luôn à. nó rớt rồi nè nó rớt rồi nó rớt rồi đúng không à đây đây, đây. để để ta để ta rồi rồi đó rồi chết queo hết đó trời ơi Ai, có mấy con sâu à. Trời Ông trời, ông an toàn rồi um, Gì? Uh, thì um, cũng cảm ơn ngươi rất nhiều đã cứu ông nội của ta nha um, Thôi có gì đâu mà Chỉ có mấy con sâu thôi Nói chung là ta thấy ngươi khóc vậy ta thấy tội quá Cho nên ta giúp ngươi thôi chứ có gì đâu Trời ơi um, trời ơi, mình ghét cảm giác này ghê nhưng mà thôi dù sao thì um, ngươi cũng giúp ông nội của ta nên thôi ta sẽ cho người hạ lá ông nội ta chứ thực ra ta cũng không muốn cho người lá đâu hả gì cho ta lá rồi á trời từ à. nãy giờ ta chờ ngươi nói câu này lâu lắm luôn rồi đó trời ơi mấy bạn ơi từ nãy giờ từ nãy giờ mình chờ có mỗi câu này thôi mừng rớt nước mắt luôn rồi cảm ơn ngươi nha trời tính ra là ta phải giúp ngươi thì ngươi ngươi mới cho ta lấy lá luôn chứ thôi ngươi không cho ta luôn hả trời ơi trời ok bây giờ là ta chỉ xin đúng một cái lá thôi ta không cần nhiều đâu cái cây đáng ghét như ngươi từ nãy à. giờ làm ta mất bao nhiêu thời gian một lá thôi nha ok khó vậy trời cao á ok rồi rồi được rồi nè đây một cái lá wow <laughs> trời ơi mấy bạn ơi Cuối cùng thì tôi cũng đã lấy được cái lá này về nhà rồi Trời ơi trời, mừng quá Ok, đem về nhà nè Đây, Thôi được rồi, cảm ơn mầm cây nha Tính ra là từ nãy giờ ta cũng chỉ tốn mất có uh, hình như là khoảng có 10 tiếng đồng hồ Để chờ ngươi cho ta thôi đó Thôi bây giờ ta lấy được à. rồi Ta về nha Lần sau ta đem bánh kem ờ. đến cho ngươi ăn Được chưa? Hả? Thật hả? Thiệt <laughs> Ờ, cũng được, cũng được, cũng được Trời nhớ tới đây nha Rồi, biết rồi, biết rồi Thôi uh, ông thần cây ơi, ông ngủ tiếp đi nha Tôi về đây, tạm biệt ông nha Rồi, đi thôi bạn ơi Ừ. Ừ. cuối cùng thì cũng đã lấy được mầm cây rồi À nhầm, lấy được lá cây rồi Trời cái con mầm cây đáng ghét này Nó làm mình mất nhiều thời gian quá Thôi không sao, nói chung là lấy được lá cây rồi Như vậy là mình có thể chế thuốc để chữa bệnh cho Sammy rồi Bây giờ thì về thôi, let's go à, Cuối cùng thì mình cũng đã chế xong thuốc rồi các bạn ơi Mấy bạn nhìn nè, cái thuốc nhìn nó lấp lánh lấp lánh nhìn đẹp ghê luôn á trời à, Tốn biết bao nhiêu công sức Cuối cùng thì cũng xong rồi Bây giờ mình sẽ lấy ra một ít thuốc nè Rồi, vậy là bây giờ mình chỉ cần đưa cái thuốc này À không, Hình như là thuốc này hình như là không uống được các bạn ơi Hình như là phải chọi vào trong người hay sao á Giờ chỉ cần chọi vào trong người Sam là Sam sẽ tỉnh dậy sao uhm. Đó, Để mình thử coi nha Giờ mình sẽ đứng xa xa nè <sighs> Hy vọng là sẽ thành công mấy bạn ơi <sighs> Sam à, bà hãy tỉnh dậy đi nha Ok, chọi vào nè ha. Oh, Ok, chọi vào rồi Bây giờ sao ta Ui trời mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa Wow, trên người của Sam đang bóc ra một một một cái cái cái làn khói màu màu màu màu đỏ bạn ơi. Ôi trời, Ôi nhìn nhìn nhìn nó nó kỳ diệu quá. Ồ, ủa vậy vậy là chờ một tí nữa cái khói này nó biến mất thì Sammy sẽ tỉnh dậy sao? À, ok ok, mình thấy khói nó cũng đang dần biến mất nữa bạn. Không biết là Sam có tỉnh dậy được hay không đây. Mình lo quá. À, ok ok. Ui nó, nó nó sắp biến mất hết rồi bạn ơi. Ôi mất rồi, mất rồi, mất rồi. À, Sam ơi. Sam. Sam ơi. À, mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn kìa. Sammy mở mắt rồi bạn ơi. À, à, Sam ơi. Sam. Ừ, um, Đau đầu thế? Ừ? Đây là đâu? À, Sao? Trời ơi, Sam ơi, bà bà bà tỉnh dậy rồi hả? <laughs> Trời ơi, tôi mừng quá. Cuối cùng thì bà bà cũng tỉnh dậy rồi. <sighs> Trời ơi, bà có biết là Ủa, tôi lo tôi cho bà lắm không? Vậy? Hả? Ừ? À, sao, tôi, sao tôi lại ở đây? Bà bà bị phù thủy hắc ám dùng phép thuật làm cho bà bị bất tỉnh á cho nên á là tôi mới phải giải giải cứu bà rồi bây giờ tôi mới vừa chế thuốc cho bà uống để bà tỉnh dậy á nhưng mà khoan bây giờ bà vẫn cứ nằm đó đi nha đừng có ngồi dậy bà vẫn còn chưa khỏe đâu hiểu không ừ cảm ơn phong nha may quá cô ông <coughs> yên tâm đi <coughs> ờ trời ừ. thôi thôi thôi bà đừng có nói nữa trời bà làm ơn bà nằm nghỉ giùm tôi đi bà tỉnh dậy thôi là tôi vui lắm rồi bà đừng có nói nữa chứ bà nói thêm một hồi bà bà bà mệt á thôi bà cứ nằm đó để nghỉ ngơi nha một tí nữa ăn cái gì thì để ừ. tôi tôi tôi nấu cho nhá ừ. ok ừ. bạn ơi <laughs> cuối cùng thì cuối cùng thì mình cũng đã giải cứu được Sammy rồi và Sammy cũng đã tỉnh dậy rồi các bạn ơi mừng quá không biết là cuộc hành trình của mình ở thế giới phép thuật này sẽ còn có thêm những chuyện gì xảy ra nữa đây nhưng mà thôi nói chung là hiện tại bây giờ mình cảm thấy rất là vui khi mà Sammy đã tỉnh dậy rồi còn chuyện gì xảy ra thì cứ để tương lai sẽ biết